cảnh tài thác Nam Ri dễ hiểu tại sao Nam Ri thuộc top một trong những thác đẹp nhất thế giới thác Nam Ri có độ cao hơn 60 mét đây là một cái thang máy để đi từ trên đỉnh thác xuống chân thác có chiều cao 60 mét đây là cây cầu dẫn qua chữa mặt nước của tài thằng Nam ri, Wow, quá đẹp Quá tuyệt vời Rất rất rất đẹp đây là cái cầu nhánh tàu thác đám ri này thì còn rất là nhiều tầng đây giống như là một cái hồ bơi vô cực vậy ở đây thì có một cái cầu trượt đi từ trên cao xuống và mọi người có thể đi theo cái tốc độ tùy chỉnh của mình cực kỳ cực kỳ đẹp luôn đây là một cái thác phù tài Đam Ri thôi chiều nữa tôi sẽ qua thác chính và quay cho mọi người đây là thác Dasaka thác Dasaka Bảo Lộc Việt Nam